Úm blasable, úm blasable, ma quỷ hiện ra, ma quỷ hiện ra, úm blasable. Ủa, ủa, ủa, ở bên kia mấy người kia đang làm cái gì mà đông vui quá ta? Hình như là đang chơi cái trò gì á bạn ơi. Úm blasable, ma quỷ hiện ra đi. Úm blasable. Ủa, cay, bạn bạn bạn đang làm gì á? Cái trò gì mà vui quá vậy? Ủa cái này là gì đây? Cái này là gì đây? Tránh xa ra, tránh xa ra, tránh xa ra bạn ơi. Tránh xa ra bạn đây, bạn đây, bạn đây, tránh xa ra 2 mét bạn đây. Ủa, khoan, nhưng mà mọi người đang đang làm cái trò gì á? Sao thấy vui quá cho tôi chơi chung với con cái trò gì vui vậy No no no no no no, cái chả có cái trò gì vui đây mà đây, đây chính là vấn đề tâm linh đó có biết không phải phong ông không có được tới gần lại đây ủa cái gì mà cái gì mà tâm tâm tâm linh tùm lum lá gì đâu tôi tôi coi coi cái này chỗ này nó có gì đây có mấy cái cái cái, cái, cái ngang nè cái gì à, ủa cay ơi cay ơi cay cay bạn bạn thờ cái con gì bạn không thờ thì bạn thờ con hello kitty làm gì vậy hả <laughs> hello kitty nè trời ơi đừng có nói như vậy nếu Sao? ông mà nói như vậy á là cái con đó nó sẽ tức giận lên rồi sau đó là nó hủy hoại hết cả làng này luôn á biết không Ủa, ủa mọi người ơi mọi người ơi Sao hôm nay mình thấy cây cây ron lạ lạ sao Tự nhiên hay không Lập một cái đền thờ thờ Hello Kitty Xong mày bảo rằng là con Hello Kitty sẽ phá hủy luôn làng Hello Team là sao trời Cái gì lạ cái vậy Không phải là con Hello Kitty Lại đây để nói nhỏ cho nghe nè Sao sao đây. con gì con gì con gì ông có biết là hôm bữa giờ á gọi là mấy youtuber ở trên rồi gọi là youtube á người ta làm về gọi là triệu hồi cái con mèo đen không và nghe nói là cái con mèo đen nó khi mà triệu hồi ra ghê lắm á nên tụi tôi đang thử triệu hồi nó ra nè Ủa cái con mèo mèo đen là con con gì ta Mấy bạn ơi Mấy bạn có biết cái con mèo đen là con gì không Chứ mình nghe mình không hiểu hết gì hết trơn à Hình như là dạo này mình lướt ở trên Youtube á Mình cũng thấy người ta làm về một cái con mèo nó màu đen Nhưng mà mình không biết con đó là con gì cả Mà sao tự nhiên Kai ron lại sợ con đó dữ vậy ta Ủa Kai con đó nó đáng sợ lắm hả Trời Phong không biết hả Nếu mà chịu hồi ra được cái con đó Mà không làm theo đúng ý của nó Là à. nó sẽ ăn thịt mình luôn đó Ôi, Cái gì mà ghê quá vậy Trời ơi nghe nghe sợ quá à Ôi cái, mấy cái trò này là mấy cái trò ông đi đem đi ông lừa lừa lừa con con con con nít đúng không Trời ơi bào lao trời. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Tự nhiên không mà đem lập cái đền thờ xong để con Hello Kitty lên rồi kêu là chịu hồi con Nghe ma quỷ. Là cái vấn đề này mà nếu mà ông không tin á thì ông có thể gọi là vô đây làm chung với tụi tôi không Đúng chứ rồi. ông mà nói như vậy á là không có được đâu nha Trời ơi là trời Để tôi xem coi Rồi ok Nếu như mà mấy người muốn tôi làm chung với mấy người thì cũng được thôi Vậy thì tôi sẽ thử lập một cái đền thờ Tôi chịu hồi thử con mèo màu đen đó cho mấy người xem Mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là con mèo này nó không có trong game Mini World Mấy người này tàn là gọi là suy nghĩ lung tung không làm gì có con mèo đó Trời rồi, ok lao. bạn ok bạn luôn rồi okay. ok bạn luôn Trời ơi nghĩ sao vậy Lập một cái đền thờ chịu hồi không có ai mà làm như thế này hết á Để tôi làm cho coi nè Trời ơi cái gì đâu mà Để Hello Kitty cái gì mấy người coi tôi nè từ từ đập đi đập đi mấy cái này mà mấy cái này mà chịu hỏi gì đập đi đập đi để tôi mọi người chừng mọi người chuẩn bị coi tôi làm nè tôi làm cho mọi người coi nè ok để tôi xíu tôi về nhà tôi lấy đạo cụ cái đã one hour later Ok các bạn ơi Và hiện tại bây giờ nè Là mình cùng với Kairon Cùng với Simi và Sammy Bọn mình đang ở trong một cái khu rừng Ở đằng sau làng Hero Team các bạn ơi Mà mấy bạn biết bọn mình ra đằng sau khu rừng này làm gì không Bọn mình sẽ cùng nhau thực hiện một cái lễ triệu hồi ma quỷ nha các bạn Đó triệu hồi ma quỷ ở trong mini world luôn nha Nghe ghê không <laughs> Mặc dù mình biết cái này chỉ là game thôi Nhưng mà bọn mình cứ làm thử cho nó vui đi ha Ok ok Rồi Bây giờ nè, đầu tiên để làm một cái lễ triệu hồi Kairon hồi nãy làm sai hết trơn rồi Bạn coi tôi làm cho bạn coi nè ừ, Coi nha Trời ơi, cái này là mình phải làm đúng rồi chứ trời Trời cái này là vấn đề tâm linh Ông mà làm sai là nói mà biết á Nó quà nó, nó cao luôn á Bây giờ tôi sẽ đầu tiên tôi sẽ à, xây ra một cái gọi là một cái một cái bột như thế này Đó Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một cái hình đầu à, gọi là đầu này là cái đầu người ta à cái đầu của thổ dân mình sẽ để cho đây hiểu không đó tiếp theo nữa chúng ta sẽ lấy con Hello Kitty đó chúng ta gắn ở đây đó hồi nãy tôi thấy ông khá là thích Hello Kitty cho nên tôi gắn Hello Kitty vô cho ông luôn nè đó thấy không tại sao mình lại chọn Hello Kitty à. mấy bạn biết lý do vì sao mình chọn Hello Kitty không là bởi vì Hello Kitty nó cũng là một con mèo cho nên là mình chọn nó luôn đó hiểu không kiểu kiểu vậy á ok rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ sử dụng một cái vật tiếp theo chính là một cái dây điện đỏ đây cái dây điện đỏ này để làm gì cái dây điện này á tôi nghe nói là có nhiều bạn chơi midi kêu rằng cái dây điện đỏ này có thể chịu hồi được gọi là quái vật cho nên tôi sẽ thử sử dụng nó đó ok mình sẽ sắp xếp lên như thế này nè đó kiểu giống như là một cái ngôi đền đó bạn hiểu không nó có một cái mái che hiểu không đó kiểu vậy ok ê, ê sao sao lên. cái cách chịu hồi này mình thấy lạ quá ta hồi chưa chưa giờ mình chưa bao giờ thử chịu hồi con gì bằng cái cách này luôn á trời ơi tại vì bạn không biết cách chịu hồi thôi bạn chịu hồi tầm bậy bạ làm sao mà nó xuất hiện được bạn coi mình nè đó thấy không Bây giờ nó đã xây lên thành một cái ngôi đền thấy không? Đó. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thắp hai cây nến. Đó, để hai cây nến ở đây. Đó, thắp lên. Đốt lên nè. Đó, cháy lên. Đó, mình cúng cái gì mình cũng phải cần có nến hiểu không? Cúng bất cứ cái gì cũng phải cần có nến hết. Ok. Đó, tiếp theo là gì ta? Uhm, bây giờ còn thiếu gì không ta để mình xem coi. À, đúng rồi còn thiếu đồ ăn trời ơi thiếu thiếu thiếu đồ ăn rồi có ai có đồ đây. ăn không đó đây đây đó xương nướng xương nướng trời cái bà kia cái bà kia bà nghĩ sao vậy Người ta cúng thần linh À không cái này là cái cái con mèo là con ma Người ta cúng cúng cho ma thì ta phải cúng cái món gì đó Nhất nhất là con mèo Thì bà phải cúng cái món gì đó liên quan đến cá Hoặc là chuột Chứ bà cúng thịt bò làm sao nó ăn được Bà chọn cái món gì đó mà liên quan đến thịt thịt thịt, thịt à, cá đi à, Thôi để tôi để tôi Thôi bây giờ dạ, cá dạ, phải cho mèo đen con ly trà sữa <clears throat> ơi cài ơi cài bạn có dạ. thấy ai bạn có thấy ai cúng mà đi cúng trà sữa không tào lao tào dạ. lao sim ơi bạn có món gì không dạ, tôi đây tôi là chuyên gia ờ, về thực phẩm này đó thì một chầu sushi cá rất là ngon rồi. à thấy chưa mấy bạn thấy không ừ. simmy cũng là mèo cho nên là simmy rất là hiểu tâm lý của những những con mèo đó simmy rất thích món sushi cá bạn ơi đó sushi wow. cá nha đó ờ, thấy không ai không biết vậy hết trơn cúng cho mèo á là phải cúng bằng cá chai cúng bằng trà sữa tào lao tào lao ok Trời, em biết gì đâu bây giờ là có cá rồi nè nhưng mà sao nhìn ngon quá ta mình cứ nên ăn miếng không ta <laughs> ok giỡn mà giỡn giỡn giỡn ok rồi bây giờ tiếp theo là sẽ làm gì các bạn biết không mình sẽ sử dụng một cái gọi là Ờ, cái này ta gọi là gì ta à điện các bạn ơi mình sẽ thắp điện lên đó thắp điện xung quanh lên nè đó bây giờ mọi người hãy có thể nhìn thấy là ở chỗ này nó có một cái dòng điện nó trôi trôi trôi, lên này, thấy không đó nhìn rất là xịn sò luôn ok rồi bây giờ tiếp theo nữa mọi người biết là gì không ừ, triệu hồi ma quỷ thì con này mình nghĩ nó là ma quỷ dưới địa ngục mà địa ngục thì thường có gì địa ngục là phải có lava đúng không mình sẽ lấy một cái ờ, quả cầu lava đâu ta quả cầu lava rồi đây mình sẽ lấy một quả cầu lava đây quả cầu lava nè đó chúng ta sẽ đập ở hai bên chỗ này đó đập chỗ này ra chỗ này ra đó ờ, để làm cái gì để chúng ta bắt đầu đổ lava xuống tại sao lại làm như vậy bởi vì quái vật này là một con quái vật đến từ địa ngục cho nên chúng ta phải đổ lava xuống hiểu không đổ lava xuống nè đó ra hy vọng là nó không không cháy đất hết yên tâm đi nó không không không cháy đâu cùng lắm thì nó cháy chuỗi lũi lên cái làng hero team thôi có gì đâu ok này luôn ủa kỳ vậy ta sao mà vẫn chưa thấy gì hết các bạn ơi hay là do mình chịu hồi sai ta kỳ vậy ta ủa cay ơi bạn thử bạn leo lên trên bạn kiểm tra coi có cái gì nằm trên đó không bạn leo thử coi phòng phòng kém để mình leo là đây ok giờ, đó, giờ là mình leo này một hai ba ô ờ xin sim sam ơi mấy bạn có thấy cái gì tôi mới vừa thấy không có à, có ủa cái gì ủa cái cái đó đây cái đó đâu rồi Ôi, mấy bạn ơi hình như là cái thon biến mất rồi ủa, ủa kỳ vậy kỳ vậy ôi mấy bạn ơi vậy là cái này không phải là để triệu hồi một con ma mà cái này là nó giúp cho chúng ta dịch chuyển đến chỗ con ma á bạn ơi trời ơi nghe ghê vậy ta à. ok được rồi bây giờ để tôi xưng phong tôi nhào vô vô vô trước cho hai hai hai bạn cũng phải vô nghe chưa ừ, ok ok ok, okay. À, cái đó đi để mình mình sẽ đến với bạn đây à, trời ơi chỗ này là chỗ nào vậy trời ủa Ủa Ủa khoan Mình đang ở đâu đây Ủa Ủa Chỗ này là một cái khu rừng Wow Mình đã được dịch chuyển đến một khu rừng mấy bạn ơi Ủa Ủa mà khoan Tại sao cây Kairon đang ngủ ở đây Kai ơi vậy? Sim ơi Quay Sim ơi Ủa cái à, gì Ủa mọi người ơi Chúng ta được dịch chuyển đến chỗ nào rồi nè Wow Rừng Ừ, ủa, ủa mà khoan à. chị tới đâu rồi khoan khoan mọi người ơi sao trong trong rừng tôi thấy gì có sương mù quá quá quá trời luôn vậy lạ vậy đâu tôi tôi vô à, coi coi ủa sao, ủa sao sương mù này nó thành khối luôn vậy ừ kỳ quá ui ui mọi người ơi mọi người có thấy cái trời bỗng nhiên nó tối lại không tiện tôi thấy trời nó tối tối tối sao á ui ui ờ. ui ui tôi thấy trời thì nó chớp chớp nó tối tối nè trời ơi gì kỳ vậy ồ ừ. mấy bạn ơi có khi nào chúng ta đã được dịch chuyển đến cái khu rừng của cái con ma đó ông ta Cái con ma mèo mèo mèo màu, màu, màu đen gì đó Trời ơi gì sợ vậy Ok Man, Bây giờ bọn mình sẽ phải vào vào, vào trong rừng để xem thử coi Ồ, Sương mù dày đặc quá Cửa kia không cự Ok giờ đây mọi người ơi giờ đây giờ đây Ồ, Con Trời mèo đang ở đâu ta mù à. Quá trời sương mù luôn mày ơi Trời ơi Wow Ô, Ê Cái ơi bên kia có phải Ủa? là cái con mèo con mèo màu màu đen gì mà mà, mà ôi, bạn bạn ôi, nói không ê, ê, là nó, chính là nó chính là nó luôn Ủa nó hả nó hả đâu bây giờ bây giờ vậy đi bây giờ chúng ta quảnh quảnh tù xì đi người nào thua người đó phải phải phải lại gần cái con đó chơi không trời bây giờ còn quảnh tù xì nữa trời bây giờ là ai là người tạo ra cánh cục là người đấy đi luôn ok đúng không thôi bây giờ thế này đi ok cay ơi bây giờ mình nói bạn nghe nè mình với bạn là con trai con trai là phải nhường cho con gái đúng không Bây giờ cho nên là Sim với Sam tới tới tới trước thì mình nhường ấy Ủa gì có nghe cái đó Lady First, Lady First Đúng rồi, Lady First hiểu không? Đó ok đi trước đây, tôi không đi đâu, tôi đứng đây Bây giờ Thôi, thôi trời ơi Bỏ đi, bây giờ nói chung là đi chung nè Ok đi chung đi, đi chung đi ha Ok rồi Bây giờ nè, một hai ba là là chạy nha Ok, một hai sống nè thôi không ai chạy <laughs> ủa thôi ờ, rồi tính trang trang hả tính trang trang hả dạ. ok lại nè một hai ba chạy ba chạy chạy qua đây qua đây qua đây Ôi, ôi, mấy bạn ơi, bạn coi kìa, một con mèo màu đen, bạn ơi, trời ơi, trời ơi, nó đuổi, nó đuổi theo cái đòn kìa, nó đuổi theo mình, nó đuổi theo mình, nó đuổi theo mình, ui, sương mù tới thui à, mình không thấy gì hết trơn á, ui, cái đòn đây, coi chân, ôi, Trời ơi cái gì vậy Ui nó nó, nó bắt bắt cái đó lại kìa Cái đó phọt máu luôn rồi trời ơi quá à, à, à Ui ơi à Trời ơi nó chuyển qua nó dí mình các bạn ơi à, Cứu tôi với Ây à, đâu đâu con mèo đã thịt mình bạn ơi à, Chạy chạy chạy Chạy đi Đâu mình thấy rồi Mình thấy trời trời trời trời tối thui luôn rồi Mình không thấy đường Oh no à, Con mèo Con mèo nó đuổi mình Chết rồi chết rồi chết rồi Ui mọi người ơi mọi người nhìn kìa Cái con mèo đó nó nó nó ui, ừ, ui ừ, mọi người ơi hình như con mèo nó bị kẹt lại rồi nó bị kẹt rồi <laughs> Nó không di chuyển được Nó bị kẹt rồi Ê, <laughs> Nó không mời bị kẹt Chạy đi ừ, ui ui ui ôi trời ôi, con mèo sao ngu quá vậy Ôi nó dí Simmy kìa Dí Simmy kìa Rồi xong rồi xong nó cắn Simmy kìa Trời rồi xong chết Simmy luôn Rồi cây cây ron cây ron rồi xong cắn chết cây ron luôn Rồi tới lượt Sam ui mấy bạn ơi, bạn để ý không? Con mèo này nó mà cắn ai là người đó phọt máu luôn các bạn ơi, ghê quá à. Ui. Nó hả cái mồm ra luôn ta, nó to ừ. sợ luôn. Nó hả cái miệng ra nó cắn người đó đó. Ui, ui, ui sao nó biến mất rồi? Ui, sao nó biến mất rồi? Ui, nó bên đây nè. À, con này nó thể tàn hình trong sương mù bạn ơi. Trời ơi, ghê thiệt chứ. Mọi người, tập trung quýnh nó mọi người, quýnh nó, quýnh nó mày quên đó ui trời trời trời trời trời thôi vậy mày dạy mất dạy mày mày mày mày mày ôi trời ơi mọi người ơi mọi người ơi con này nó con này nó mạnh quá con này con này nó mạnh quá bọn mình bọn mình không phải là đối thủ của nó rồi bạn ơi ok thôi bây giờ mình nghĩ rằng bọn mình phải về đây <laughs> về về về giờ anh em ơi chịu hồi thuốc cưỡi chịu hồi thuốc cưỡi đâu đợi mình coi coi mình sẽ chịu hồi chịu hồi con rồng chịu hồi con rồng hí ok leo con rồng ok chạy thôi anh em ơi về thôi về thôi mình sợ quá rồi chạy chạy chạy cưỡi ngọc với cưỡi ngọc với thôi cay ơi cay cay ở, ở, ở, ở lại đi mình đi đây bye bye cay à. hay à ui trời ơi mấy bạn ơi đáng sợ mấy bạn ơi trời ơi là trời thiệt luôn á tự nhiên không làm cái cánh cổng này ra chịu hồi con mèo ra làm gì xong nó dí theo quýnh muốn chết luôn à đập đập đập đập đập đập đập đập mấy bạn ơi đập mấy bạn nguy hiểm quá nguy hiểm quá cái này thật là nguy hiểm ôi là trời à, mình đâu có ngờ là con mèo nó có trong mini world đâu trời sợ muốn chết luôn á đập đập đập đập à, à. Ok bạn ơi Ai,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 Leon, Simmy cùng với Sammy và cùng với thành viên của Hero Team để đăng ký hỏi cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ mình về nhà đi, sợ quá anh em ơi. Bye bye anh em, yêu anh em phải nói tạm biệt.